Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Cao Tiếng Số Kèo Hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất Thì mình cũng uh, vừa lên video cho anh em tham khảo uh, trận đấu giữa Inter Milan với uh, Porto Và trong video này mình sẽ tiếp tục nhận định uh, soi kèo cho anh em một trận đấu uh, cùng giờ còn lại giữa uh, Leipzig và Man City Thì uh, cái cặp đấu uh, này cũng ờ, đối đầu với nhau khá là hấp dẫn nha anh em vì cả hai đều có lối chơi ờ, tấn công toàn lực này và trước tiên mình sẽ nói về đội chủ nhà Leipzig thì cái đội bóng này đang có một ờ, cái phong độ rất là tốt trải qua 10 trận thi đấu gần nhất thì Leipzig có được đến 7 chiến thắng hai trận hòa và chỉ phải nhận một thất bại mà thôi và cái hàng công của đội bóng này cũng đang có phong độ rất cao như là trận thắng 6-0 trước Radomia này G40 trước uh, ờ, Bonella trong uh, khuôn khổ giải giao hữu đấy và chiến thắng rất đậm 6-1 trước uh, trên cây 04 này tại uh, Bundesliga và loại loại uh, Hoffenheim khỏi tại cúp uh, quốc gia Đức luôn thì mới đây lại là một chiến thắng 3-0 trước uh, Wolfsburg tại uh, Bundesliga thì những cái chiến thắng ấn tượng này đã giúp cho Leipzig có được 39 điểm và xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Bundesliga và Leipzig vẫn còn nguyên vẹn ờ, cái cơ hội mà tranh ngôi vô địch khi mà hiện tại ờ, đội bóng này chỉ kém ờ, đội đầu bảng Bayern Munich với 4 điểm cách biệt mà thôi. Còn nói về đội khách Man City ở mùa giải năm nay thì đội bóng này đang thi đấu với một cái phong độ cũng khá là tốt nhưng dạo gần đây ấy, Man City thường hay bị sảy chân trước các đối thủ được đánh giá là thấp hơn. Điển hình như là ở hồi đầu tháng 1 này, Man City đã để cho Southampton lội cõi cúp Liên đoàn Anh sau cái trận thua trắng 0-2 và sau đó phải tiếp tục nhận ờ, thất bại 1-2 trong trận ờ, derby trước quỷ đỏ đấy và không lâu sau uh, Man City lại tiếp tục uh, thất bại với tỷ số 0-1 trước Tottenham tại ngoại hạng Anh này và mới đây thì Man City cũng đã để cho Nottingham cầm hòa với tỷ số 1-1 trên uh, sân khách thì ở cái trận đấu này mình không nhớ mình nhớ không lầm là Man City chấp tới một trái gửi cả trận ấy đúng không anh em à, và bóng đá là vậy không phải cứ ờ, đội mạnh là sẽ giành chiến thắng nhưng thì nói đi thì phải nói lại sau những cái ờ, thất bại đó ấy, thì Man City cũng có những ờ, chiến thắng rất là ấn tượng như là trận thắng 4-0 trước Chelsea ở cúp FA này và lần lượt thắng 4-2 trước Tottenham 3-0 trước Wolves và trận thắng 3-1 trước đội đầu bảng Arsenal thì các trận đấu này đều trong khuôn khổ giải đấu ở ngoại hạng Anh và trước đó không lâu thì Man City cũng đã từng đánh bại à, Arsenal tại cúp à, FA với tỷ số sáng nút 1-0 ngay trên sân nhà thì những cái kết quả ấn tượng này cũng đã giúp cho Man City à, sắp vượt đuổi thành công trước Arsenal khi mà hiện tại Man City đã có được 52 điểm và chỉ còn kém 2 điểm so với đội đầu bảng Arsenal mà thôi. Nhưng quay lại với cuộc đối đầu đêm nay, xét trên mọi cái phương diện ấy thì uh, Leipzig hoàn toàn thua kém về Man City từ chất lượng cầu thủ này cho đến uh, chiều sâu đội hình lẫn uh, phong độ luôn thì Leipzig đều đang thua Man City bởi vậy ờ, các fan hâm mộ không quá tin tưởng vào cái đội bóng nước Đức sẽ gây ra bất ngờ cho nửa xanh thành mà Manchester nói như vậy thì ờ, không không không không có nghĩa là Leipzig là đối thủ dễ bị bắt nạt nha anh em họ <clears throat> ít nhiều cũng sẽ đem lại những cái khó khăn nhất định cho Man City và với cái việc là được thi đấu trên ờ, sân nhà Red Bull Arena thì chắc chắn Man City sẽ phải rất cẩn trọng thì mới có thể có được lợi thế trong trận lượt về à, và giữa Leipzig với Man City cũng đã từng ờ, đối đầu với nhau tại cúp C1 ở hai năm trước à, ở cái thời điểm đó thì Man City đã thắng ờ, với tỷ số 6-3 trong trận lượt đi trên sân nhà và khi đến với trận lượt về trên sân nhà của Leipzig thì Man City đã phải nhận ờ, thất bại với tỷ số 1-2 thì cái điều này cũng đã chứng minh cho việc là sân nhà Red Bull Arena sẽ không phải là cái nơi để Man City dạo chơi và Man City có thể hoàn toàn mất lợi thế trong lượt trận này nếu như bị lơ là ở một phút giây nào đó đấy và trước khi đến với cái tỷ lệ kèo mình sẽ nói sơ qua về uh, đội hình ga xăng dự kiến của hai đội cho anh em thì chủ nhà Leipzig ra sân với sơ đồ là 4231 và người cắm ờ, cao nhất trên hàng công của Leipzig là Ande một cái tiền đạo thì đang có phong độ cực cao cho thời gian gần đây nha anh em còn về đội khách ờ, Man City sẽ ra sân với sơ đồ quen thuộc 433 à, cùng với những cái tên những cái tên quen thuộc như là Haaland này à, Kevin De Bruyne rồi uh, à, Mares hay là Relic đấy và Man City cũng sẽ uh, có sự quay trở lại của Johnston trong uh, cuộc đối đầu này và nhà cái đã đưa ra cái mã kèo chấp uh, đội khách Man City chấp đội chủ nhà Leipzig với mức chấp là 0.75 cả chặn và với cái mã kèo này chắc chắn nhiều anh em sẽ uh, kết Man City nhiều hơn vì cái đẳng cấp của Man Xanh cũng như uh, về con người đều hoàn toàn vượt trội uh, rất nhiều so với Leipzig nhưng ờ, trong lịch sử đối đầu thì mình cũng đã vừa cho anh em xem Man City đã từng bị đánh bại trên sân nhà trước Leipzig nên sẽ không có gì chắc chắn nếu như anh em đầu tư ngay bây giờ vào cái mã kèo Man City thì theo mình thấy nếu anh em nằm Man City thì tỷ lệ thắng chỉ là 50-50 thôi còn nói về cái mã kèo chuẩn ở trận cầu này chắc chắn là mã kèo gung giữa trận đấu vì cái lối chơi ờ, tấn công rất là đẹp mắt và hiệu quả của hai đội thì nên mình nghĩ ờ, cái trận đấu này sẽ diễn ra rất là cởi mở nha thì anh em cứ đợi vào chặn xem diễn biến thế chặn như thế nào rồi canh để đánh kèo gung thôi là tốt nhất nếu như mà anh em không biết uh, cách mà đánh gung ấy thì cứ vào nhóm à, kèo bóng câu tiếng của mình khi mà trận đấu diễn ra mình thấy nếu như mà kèo ổn thì mình sẽ gửi lên nhóm cho anh em rồi anh em thấy hợp lý trùng máu thì cứ vào Ok mà thêm một việc nữa là anh em muốn vào nhóm của mình và chơi được à, cái mã kèo gung ấy thì tất nhiên anh em phải có thêm một cái trang riêng để tự chơi nữa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 nói chung là một khi anh em đã vào nhóm thì mình sẽ hỗ trợ hết mình à, ok mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em đừng quên để là một like cũng như à, ấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất